Hello, xin chào các bạn. Trên tay mình đây đã là một sản phẩm của nhà Montel và nó có tên là Intent Cafe. Phê. Trái nước hoa này cách đây khoảng tầm 5 năm nó rộ lên với một cái biệt danh đó là nữ hoàng phòng the và đây cũng là một trong những mùi hương mà mà mình làm review đầu tiên trên cái uh, kênh YouTube của mình và có lẽ là mình cũng khá là được biết nhiều sau khi giải oan cho Inten Cà Phê rằng là nó không phải là cái phòng the gì cả và cái tên cà phê của nó cũng không đúng cho lắm và bây giờ ở trên tay mình đang là một cái phiên bản nâng cấp hơn đó chính là Risesto Inten Cà Phê cũng của Montel luôn về cái ngoại hình thì chúng ta có hai màu sắc khác nhau và chúng ta hãy cùng nhau xem xem sự khác biệt này như thế nào nhé với cái phiên bản Ristretto Intense cà phê này các bạn lại có một cái màu đó là ở cái phần đuôi nó sẽ là cái màu vàng và lên trên thì bắt đầu là màu tím nó khác với cái phiên bản Intense cà phê này nó chỉ có mỗi màu tím không thôi và cái này thì nó cũng uh, ánh sáng thì các bạn nhìn không rõ các bạn tưởng màu đen nhưng mà nó là màu tím đậm ấy đây là cái sự hai cái sự khác biệt về cái phần màu sắc còn về cái phần chai ấy, thì nói thật là cái nhà Intel này họ làm cái phần chai rất nhẹ nhiều khi tôi thấy rằng là nhiều ông bán bán nước hoa chiết ông còn phải mang cái cân tiểu ly ông cân xem là chai nước hoa này còn bao nhiêu tại vì thứ nhất là dui thì không nhìn thấy được nhưng mà nếu mà không ghi cái phần là chiết bao nhiêu lần rồi thì rất là khó để biết nhưng mà nếu như bạn nào thích một cái sự kiểu có một chai nước hoa theo cái kiểu kim loại như này nhôm chắc đây mình nghĩ là nhôm thứ hai là có cái nắp rất là xinh biểu tượng đặc trưng của nhà Montel và cái thứ ba đó là rất nhẹ rất rất nhẹ thì đây là một trong những chai nước hoa như vậy các bạn rơi cũng thoải mái không lo lắm đâu móp miết các thứ thì mình cũng chưa gặp bao giờ mặc dù chai này mình cũng rơi mấy lần rồi và đặc biệt đây còn là một thương hiệu nít nha nít giá rẻ còn về phần mùi hương của Risetto Intense cà phê này thì có một điều mình phải nói ngay đó là cái sự khác biệt về cái nốt hương cà phê. Ở đây cà phê nó không còn mất tích nữa, nó không còn trốn nữa mà nó đã xuất hiện rồi. Nó đã thực sự xuất hiện với cái top nốt khi các bạn xịt cái mùi hương của Intense cà phê này ra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái ờ, vai mùi khá là giống cái phiên bản uh, cũ này một cái mùi hồng rất là nồng nàn đúng kiểu làm theo cái hơi hướng kiểu Trung Đông rất là nồng nàn nhưng mà các bạn sẽ ngửi khác với những cái chai kiểu đến từ những nhà như kiểu là Amat mấy thứ ờ, nó bị kiểu ừ, nồng nhưng mà nồng nàn nhưng mà nó bị hắc còn ở cái phiên bản này thì các bạn sẽ thấy là mùi hồng của nó có chiều sâu đúng mang phong cách Trung Đông và nó ngửi nó khá là mượt mà không bị quá là gắt đặc biệt là nếu như các bạn xịt vào những ngày lạnh Ờ, như Hà Nội bây giờ thì nó rất là hợp lý và sau khoảng tầm 5 đến 10 phút thôi thì các bạn sẽ nhận thấy cái món chủ đạo đó là cà phê sẽ lên cà phê ở đây nó kết hợp cùng mùi hoa hồng cái hồng ở đây mình nghĩ là những cái cánh hồng nó rất là dày cánh này cái thứ hai là nét cà phê nó không phải là cái mùi quá là đắng quá là khói mà đây nó là mình liên tưởng tới cái mùi của một cái ly nâu kiểu cà phê hơi ngọt kiểu sữa sữa một tí nhưng mà nó không quá là dày dặn và hồng nó vẫn là chủ đạo cái nét cà phê ở đây bạn sẽ dễ dàng nhận thấy được nhưng mà để mà kiểu nó có rõ rệt như những chai chủ đạo cà phê không thì không Hầu, ờ, cà phê ở đây chỉ là điểm cho hồng thôi nhưng mà các bạn vẫn sẽ nhận thấy chứ không phải là như mất tích như em kia và cái nét cà phê này kể từ khi nó xuất hiện thì nó kết hợp cùng với hồng nó kéo dài được khoảng tầm 3 ờ, tiếng ở trên da nó trở thành một cái combo mùi mình có cảm giác rằng là nó rất là phù hợp cho mùa đông và đặc biệt là một cái mùi hồng ngửi khá là lạ mũi hồng cùng với cà phê thì không quá nhiều chủ yếu là hồng vải này hồng kiểu đất đất hồng kiểu spicy nhưng mà đây cũng là một cái hướng làm hồng rất hay thực ra thì uh, tôi thì tôi thấy rằng là cái phiên bản intent cà phê nó sẽ làm cho các bạn bị một cái là nhà Montel đang lừa các bạn nhưng mà với cái phiên bản này các bạn nên trải nghiệm thử các bạn không nên để những cái ác cảm của cái phiên bản Intel Cà phê lấn át các bạn sang cái phiên bản này tại vì thực sự cái phiên bản này mình thấy rõ được cà phê với hồng ở trong trái nước hoa này và sau đó thì mùi hương này nó có xu hướng nhẹ dần xuống và lúc đấy thì mình không thấy nhiều cà phê cũng như hồng nữa mà mình thấy một cái vai mùi cảm giác như kiểu đất đất kiểu trầm trầm và cái nét này nó kéo dài khoảng tầm hơn một tiếng trên da để mình nhận xét về toàn bộ cái trải nghiệm của mình với mùi hương này đó là đúng như cái tên lên rõ đúng uh, cà phê này có cà phê có hồng uh, vẫn cái vai mùi một chút hồng giữ điệp giữ lại của của phiên bản Inten cái thứ hai đó là cái mùi hương này so nó với những cái gì mà Inten cà phê làm thì mình có cảm thấy rằng là họ đang cố gắng làm nịnh mũi hơn hiền hòa hơn và um, nó không còn mang cái nét kiểu synthetic như các bạn ngửi ở nhiều chai nước hoa của nhà Montel sản sòng cũ em này với lại em uh, blue uh, blue matcha của cũng của nhà Montel này thì mình cảm thấy là gần đây họ làm có xu hướng nhẹ tay hơn khá là nhiều và dễ tiếp cận hơn và cái thứ ba đó là cái về cái độ bám tỏa của em này thì trong cái quá trình mà mình trải nghiệm cái mùi hương này thì cái độ bám tỏa của em nó nó cũng khá là khác biệt so với cái phiên bản Intense cà phê kia Vậy thì cụ thể của độ bám tỏa của nó như nào thì cái mùi hương này khi mà mình xịt ở trên tay một shot thì nó tỏa khoảng tầm hơn nửa cánh tay đến tầm một cánh tay quay đầu trong khoảng tầm đấy thôi chứ nó không ngào ngạt như là mùi của Intense cà phê Intense cà phê nếu như các bạn không kỹ lưỡng về cái việc xịt một tí thì các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi kiểu nồng nàn đầm thắm vãi cái trường ra kiểu lấn áp tất cả mọi nơi nhưng mà với cái phiên bản này nó là một cái phiên bản mình đánh giá là nó có sự kìm hãm hơn tiết chế hơn nhiều nên là với một xót xịt thì các bạn sẽ chỉ nhận được khoảng tầm một cánh tay hoặc là à, tầm đấy tầm sấp xỉ tầm nửa đến một cánh tay thôi và cái độ lưu hương của nó ấy, thì có một điều rằng là chúng ta thường biết đến sản phẩm của nhà Montel là lưu rất tốt nhưng cái phiên bản này ở trên tay mình thì cái độ lưu hương của nó tầm 6 đến 7 tiếng đây là một cái điều mà mình trải nghiệm mà mình thấy rằng à, wow có vẻ như là họ họ họ họ đang thay đổi khá là nhiều những cái sản phẩm của nhà Montel gần đây kể cả Blue Matcha kia nó cũng không phải là cái kiểu tỏa khủng khiếp những gì mà mình nhớ của nhà Montel cách đây tầm 5 năm đó là những cái mùi hương bám tỏa nguyên ngày nhưng mà với cái phiên bản này thì lại không ấy cũng có thể là do mấy ngày nay nó chưa đủ quá lạnh nên là khi mà nhiệt độ thời tiết nó vẫn đủ nóng thì nó làm cho cái độ độ độ lưu hương nó bị giảm nhưng mà mình nghĩ là nếu như mà có trải nghiệm vào những ngày trời lạnh thì nó cũng chỉ tầm chắc là tầm thêm được khoảng tầm một tiếng đến 7 đến 8 giờ thôi đây là cái điều mà các bạn cần cân nhắc á tại vì mình nghĩ là có nhiều bạn sẽ rất thích nhà món theo này vì cái độ bám tỏa nhưng mà khi các bạn chuyển sang phiên bản này thì các bạn lại bị một cái hơi hụt hẫng một tí đây là cái điều mình nói trước luôn với các bạn là như vậy cái yếu tố tiếp theo đó là cái phong cách của mùi hương này như thế nào với cái phiên bản Intense Cafe thì một cái mùi rất là nồng nàn, rất là đậm đà Nên là với cá nhân mình thì mình không thích cái mùi hương đấy cho lắm Còn với cái phiên bản này thì nó làm mình liên tưởng một phần nào đó tới chai nước hoa YSL Yves Saint Laurent uh, Black Opium đấy cái chai nước hoa đấy nó cũng là mùi cà phê ngọt thì ở cái phiên bản này mình có cảm giác rằng cô gái ở đây có phần bí ẩn hơn uh, vẫn vang một cái vai rất nữ tính có thể rằng là mặc những chiếc quần jean bó sát rồi uh, có thể là mặc một cái chiếc áo da hoặc là một chiếc áo dạ trông kiểu cá tính trông kiểu là năng động và có phần kiểu thích những cái gang màu tối thì cái phiên bản này nó là như vậy cô gái ở đây thì trẻ thôi không quá già ờ, với cái độ tuổi thì mình nghĩ là in thanh cà phê này um, nó cái con này này nó già hơn cái phiên bản này phiên bản này trẻ hơn tại vì nó có cái bây ngọt hơi sữa của cà phê nữa xuất hiện nên là với mình thì mình thấy là em này trẻ hơn và có lẽ là sẽ là một cái bạn mình nghĩ là chắc là đi kiểu biker phân khối lớn đấy kiểu cá tính như vậy mạnh mẽ hẳn đến như vậy nhá chứ không phải là cái kiểu là ừ tự nhận là mình mạnh mẽ đâu mà phải mạnh mẽ xuất hiện từ cái phong cách thời trang đến cả việc là các bạn đi xe rồi các bạn kiểu nó cũng hơi kiểu bất cần một tí à, nếu mà ở nam thì mình sẽ nghĩ tới Dior Sauvage nhưng mà ở cái phiên bản này thì mình nghĩ là em này là một cái phong thái như vậy không quá là nữ tính không quá là bánh bèo nhưng mà nó vẫn toát lên tôi là một nữ giới và tôi kiểu thích những cái sự công bằng tôi thích cái sự độc lập bạn này thì chắc là mình nghĩ là tầm 20, ngoài 20 đổ ra 20, 21 là hoàn toàn hợp lý. Và mặc dù tiết chế về độ bám tỏa rồi cũng như là mùi hương có phần ngọt hơn một xíu nên là mình nghĩ rằng là cái phiên bản Risetto này nó sẽ chỉ dành cho mùa đông thôi. Mùa thu trời bắt đầu chớm lạnh các bạn đi chơi ở buổi tối thì các bạn có thể xịt được em nó và bật mí rằng em nó sẽ có ở trong lít nước hoa mùa đông giá rẻ dành cho nữ. Và bây giờ thì video hết rồi. Nếu như bạn đã xài chai nước hoa này thì bình luận ở phía dưới nhá. Và đừng quên việc like, share để mình có động lực làm lít năm mùi hương cho nữ giá rẻ năm 2022 dành cho mùa đông. Tôi cũng lăng tăn lắm, có nhiều lựa chọn quá mà tôi chỉ kiểu nghiêng về nam nhiều nữ thì kiểu cố gắng làm sao để đáp ứng được các chị em phụ nữ thôi tại vì mình thấy là chị em phụ nữ cũng chỉ loanh quanh mùa đông năm 40 rồi săn trổ 33 thôi thì nó cũng hơi nhàm chán cũng hứa là là sẽ làm lít rẻ còn lít tầm trung và cao thì cũng sẽ cố gắng tìm những cái mùi hương mới theo cái tâm huyết là làm nước hoa cho nam sang làm nước hoa cho nữ để cho các bạn có nhiều lựa chọn hơn và nhớ nha like nha share được thì càng tốt còn bây giờ thì xin chào hẹn gặp lại bye bye